Xin chào anh em, hôm nay bên công ty cờ bạc bìm nhà tôi giới thiệu với em bộ môn thiết bị thừa thiếu một lá bài anh em vẫn gọi vui đó ảo thuật bài em nhá để ảo thuật bài hay thừa thiếu một lá bài thì anh em cần phải công cụ hỗ trợ em đi chơi không còn học tay nghề em nhá học tay nghề thì nó tôi thật với anh em là nó mất thời gian mà không phải ai có năng khiếu để học tay nghề đấy anh em đi chơi học rất là mất thời gian mà anh em lại đi chơi chưa chắc độ hiệu quả đã cao thời buổi công nghệ 4.0 rất nhiều công cụ hỗ trợ để anh em đi chơi đánh bài bịp đánh sóc đĩa bịp hay đánh bài lá bịp thì đây thực tế là cái video đây hướng dẫn để em đi chơi bài lá bịp anh em nhá tất cả bộ môn bài lá của Việt Nam anh em đi chơi lúc nó giành chiến thắng em nhá khi anh em có công cụ hỗ trợ đầu tiên đó là cái ví đổi bài em này thì khi em có cái ví đổi bài này là anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng em là không bảo sợ thua Đấy, đặc biệt như thế anh em có học học tay nghề mà tốc độ đổi bài thì siêu nhanh siêu tốc độ anh em nào là tín đồ bộ môn bài lá bịp thì không còn xa lạ những công cụ thiết bị thừa thiếu của lá bài như là ví đổi bài điện thoại đổi bài áo đổi bài những cái công nghệ của năm nay nó có ưu việt là gì chống ồn siêu nhanh siêu tốc độ và đổi tất cả các loại bài việt nam bài to bài nhỏ bài nhựa hay là bài nước ngoài em nhá đây này tốc độ đổi siêu nhanh siêu kín đáo siêu bảo mật mẫu mã thì rất là thời trang rất nhiều mẫu mã mới em nhá linh em hoàn toàn yên tâm nó cải tiến rất nhiều của những cái năm trước rồi em đi chơi rất cơ động em sạc đầy em chơi đủ một tuần em nhá đó, anh em nhìn này em khi em vào nhanh này rất là nhanh em đi chơi lựa kín đáo nhá đấy rất là đẳng cấp luôn đấy không có gì xa lạ cả cái đồ này đi chơi anh em rất là chuẩn chỉ luôn đặc biệt làm cái điều duy nhất là nhà tôi là công ty lớn anh em tất cả dụng cụ tôi bán ra giá cả rất là phải chăng đây là cái điện thoại đổi bài này iphone hay samsung hay oppo thì tôi đều có anh em này em đổi rất là nhanh thôi siêu nhanh siêu tốc độ anh em nhá mà cái này tôi thật với anh em anh em không hiểu tay nghề đấy đầu tiên ưu việc không hiểu tay nghề thứ hai là anh em không phải luồn bài bài xanh chín bài của sòng của sới anh em nhé bài nào cũng được đấy đấy là cái ưu việt của nó và thứ ba là cái giá cả lại rất là phải chăng đấy nó không hề đắt đỏ à, cuối cùng đây là cái áo đổi bài để tôi hướng dẫn qua xong tôi sẽ đi vào chi tiết cho anh em anh em nhé đây con bốn này đây anh em này đổi rất là nhanh luôn không phải nhì nhằng gì cả anh em không học tay nghề nữa mất thời gian anh em à. tôi làm video tôi quay rất gần cho anh em để anh em nhìn hình dung ra là chơi như nào đổi ra làm sao anh em nhé còn khi anh em đi chơi thì anh em lựa anh em thấy không rất là nhanh nhá bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết đấy, cái ưu việt của nó là những cái vừa tôi vừa lưu đấy đấy cái thời mùa đông đến rồi là anh em sắm cho tôi áo phao trên tôi đang mặc áo phao và rất thời trang rất đẹp này anh em báo tôi chiều cao cân nặng là anh em cũng có thể là đặt áo anh em ở gần thì lên trực tiếp bế xem đến bế xe đá ba lộn bế xem đâu sài gòn gần đâu qua đó nhân viên đón vào tận tình hướng dẫn chú đáo cho anh em đồ này bảo nó sai không sai được rất dễ chơi rất cơ động rất hiệu quả anh em nhá không khó khăn điều gì cả anh em ở xa từ xe khách xe ca cho anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán anh em alo 0984 này 0984 này 31 8 anh em nhá để tư vấn miễn phí về đồ chơi này bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế em đi nhá không cần phải luồn bài bài lát bài cũ chơi tất cả bộ môn bài lá Việt Nam nhé bài lá chơi được này đấy, không phải chuẩn bị bài nó nhì nhằng ra đấy, chơi ở miền Bắc chơi sâm chơi phẩm đặc biệt chơi ba cây này đổi bài này bốn con này biết như gì thì thắng hay chơi liêng miền Nam đi sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm ba lá hay là tiến đến miền Bắc à miền Nam em nhá và đây 52 lá tôi cháo luôn ví dụ tôi đánh liêng ở miền Bắc đúng không anh em nhá ví dụ đánh liêng ở miền Bắc này anh em chia bài này tôi đánh bốn nhà rồi tôi mô phỏng được một cái ván bài để khi anh em đi chơi rồi bài làm sao nó hợp lý cho nó kín đáo ván này tôi ba lúc tôi đánh liêng đúng không thì anh em có thể này lần rồi anh em có thể mọi người cũng để ý anh em có thể giấu ngay con quy vào đúng không thì giấu con quy vào anh em anh em đi nhá anh em không nên hỏi tôi là anh em giấu con quy vào thì liệu trong bài có 5 con quy không anh đừng bao hỏi cái câu thiếu tư duy thế anh em nhá một lá bài 52 cỡ anh em giấu con nào thì con bài nó sẽ mất đi còn khi anh em không muốn giấu nữa anh em lôi ra anh em bỏ ra ngoài anh em nhá đấy em bỏ ra ngoài anh em chỉ giấu độ năm bảy ván anh em bỏ ra anh em đấy anh em bỏ ra đấy tôi chia này thì em lại bỏ ra em giấu lá khác em tùy anh em miễn là sao nó hợp lý nó kín đáo đánh bạc cỏ không ai kiểm tra bài của em nữa cả anh em nhìn này đây ví dụ anh em bán này 8 nút đúng không 99 18 đánh niêng là 8 nút niêng miền Bắc này nhưng khi anh em nhớ trong người anh em có một cái con quy ở trong đúng không thì anh em đổi ra là anh em có thể lên 9 nút tất rô 89 nào đi nhau một dặm rồi anh em nhá nó hoàn toàn là khác nhau đấy trong cái cỡ bài này nó đang là con 9 nó rất là cơ động nó không phải giấu mãi một lá anh em nhá Đấy, tôi chia tiếp này nó đang là có con chín ở trong đúng không đây tôi đánh liêng miền bắc anh em nhá liêng miền bắc thì là sát và to nhất đấy anh em không xả lạ gì cả đây anh em nhìn này đây đúng không như là anh em là đang có con chín ở trong này cái con chín ở trong này thì anh ghép anh em ghép bán này nó không hợp tôi bỏ qua bốn nút đúng không tôi, tôi lên cái bán khác này đây cũng như này bốn nút này bốn này làm bài lạc rất là yếu đấy tôi lên này anh em thấy không đấy như thế này này ví dụ ván này tôi lên một ván là bảy tám áp đúng không anh em có có chín ở trong anh em lên anh em cầm này rất là khéo léo anh em nhìn thấy tôi này anh em đặt vào này đấy, anh em đặt vào đẩy ra này đấy là anh em có 789 anh em nhá rất là cơ động hiệu quả anh em thấy không nó cái nó nó là cái thực tế đấy em nhìn thấy không đấy để tám nút thì thôi em nhá thì trong này em giấu con áp tôi luôn này em chơi môn nào rồi em nhá không đây là tôi chia liêng nha anh em hỏi tôi là chỉ chơi liêng không à không nói thế anh em nhá môn nào chơi được và đổi được đúng không cũng như thế này em nhìn đây một ván tôi là cái tôi lên 68 g anh em chỉ được đánh liêng chỉ được 4 nút anh em nhớ cho tôi là trong này anh em có con gì đúng không anh em có con áp thì có con áp thì anh em đổi rất là khéo léo đây tôi làm video tôi đổi cho nó nhanh gọn thôi anh em biết luôn anh em lên chín nút rất là cơ động là anh em thấy không? một ván rất thiết thực anh em nhé không còn xa lạ gì cả đấy anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng không phải lo lắng điều gì đấy đấy là cái điện thoại đấy là cái ví nhưng mà đến cái điện thoại thì anh em như thế này cái điện thoại thì nó cũng chức năng đổi y hệt như cái ví anh em đặt trước mặt cũng như thế em nhá đánh phát nào đổi vào đấy thì anh em lựa anh em thấy không đấy, anh em lựa là sao đổi cho nó hợp lý anh em này đấy anh em lựa em đổi em nhé cũng như nhau luôn nó không khác gì nhau cả anh này rất là kín luôn thì nó ngụy trang trên cái iphone đấy anh em cứ alo tôi đấy, cuối cùng nó là cái áo áo phao đổi bài áo khoác đổi bài anh em anh em mùa đông đến rồi anh em cũng nên mua cho mình cái áo khoác tôi thật với anh em một cái áo khoác ngoài shop bây giờ cũng lên đến 700 một triệu cái áo đắt còn hơn và cái áo này rất là mềm mại thời trang em đi chơi ăn cưới ăn hỏi này hay đi tán gái về vẫn đi đánh bạc bình thường và rất là ấm cúng nhá áo rất ấm anh em báo tôi chiều cao cân nặng tôi sẽ gửi hàng cho anh em cái hàng bảo nó không sai được anh em không cần học tay nghề không cần phải đừng chơi xanh chín xanh chín em chơi luôn luôn thứ hai anh em đừng chơi anh em nhá ví dụ tôi đánh à, dụ tôi đánh chơi chia tiếp này tôi đánh tôi sẽ giấu áo sẽ như thế nào em nhá áo cũng rất là kín em mà tôi giấu tôi giấu quy vào đúng không áo rất là kín đúng không anh em những cái bán mà anh em thấp anh em bỏ đi tôi đánh liêng này tôi chia luôn này để anh em hiểu là cách chơi nó ra làm sao cái hàng này chơi bao nhiêu người nó không quan trọng nhá chơi ba cửa năm cửa tay đôi nó không, không quyết định nhiều gì cả đúng không anh em là ví dụ bán anh em hai ba hai lút đúng không đánh liêng hai lút thì hai nút một khi em có áo trong người anh em biết đổi áo em em cầm em cầm này rất là kín này anh em nhìn này anh em có 9 nút thì tôi thật với em từ hai nút lên 9 nút em thấy không rất hiệu quả anh em nhá em quan tâm alo 0984314498 nhà tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong cung cấp thiết bị dụng cụ cờ bịp rất là uy tín nhiều em không cái cơ sở nhà tôi đâu cả có em nào chưa biết thì alo trực tiếp đặt hàng ngoài cái áo ví điện thoại đổi bài ra nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ cờ bịp anh em nhé bầu cua tài xỉu máy bài kính áp tròng hay là bộ môn sóc bịp sóc bịp thì có tất cả các bộ môn liên quan đến sóc đĩa bịp anh em nhá đấy sóc đĩa những cái đồ là mới nhất nhà tôi đều có anh em alo tôi để được tư vấn miễn phí em lên trực tiếp bến xe em đến bến xe đã ba lộ bến xe đông sài gòn anh em lên nhân viên đón vào tư vấn miễn phí cho anh em anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán hàng chế độ bảo hành đổi mới luôn cho anh em trong một tháng đồng hoàng không sửa chữa anh em em hoàn toàn yên tâm thì cảm ơn em xem video của tôi